Đại tá Đinh Văn Nơi, sau 2 năm, 2 tháng làm nhiệm vụ An Giang, đã ghi nhiều dấu ấn đặc biệt được dư luận ủng hộ, góp công lớn trong việc triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm như bà trùm buôn lậu Mười Tường, sới bạc của Nguyễn Ngọc Thuận hay Út Gà, hay điều tra vụ đưa lao động xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia hồi tháng 8 vừa qua.